Xin chào quý vị và rất là lâu rồi thì ờ, tôi mới quay lại cái chủ đề đó chính là làm website bằng ờ, mã nguồn mở WordPress thì trong thời gian vừa qua có rất nhiều anh chị đã đặt câu hỏi ở trên ờ, kênh của Phạm Thanh Bình có hỏi tôi là là bây giờ là làm website thì dùng cái theme nào thì nó nhanh nhất là tốc độ tải trang nhanh nhất và gì à, đơn giản thì tiêu chí hàng đầu là đơn giản và nhanh gọn và làm sao để tốc độ tải trang nhanh thì à, tôi cũng đã làm rất nhiều chuỗi video hướng dẫn ở trên kênh Phạm Thanh Bình rồi anh chị xem là thấy là cái bộ đôi gì à, Team Astra và Elementor thì đây là một cái bộ đôi rất là gì rất là tốt thời gian vừa rồi tôi cũng à, thực thi cho một số khách hàng thì tôi phát hiện ra và tôi đã làm một cái bài toán so sánh đó tôi thử nghiệm thì tôi thấy là có một cái team khác nữa nhé nó cũng kết hợp với Elementor cực tốt đó là giúp cho anh chị làm website một cách đơn giản này và tốc độ tải trang cực kỳ nhanh tôi so sánh tức là tôi chưa cài thêm một số plugin là gì tăng tốc website và sau khi so sánh xong thì tôi phát hiện ra là có một team nó có tên là uh, Gallery Press là tốc độ tải trang nó cực kỳ nhanh nó nhanh hơn so với Extra đó à, thì cái team này uh, do một anh có tên là Tom anh ấy uh, viết ra cái team này và chỉ mình anh làm thôi anh tập trung anh viết ra cái theme này và anh ấy là tối ưu cái theme này thì ờ, so những những cái theme khác nữa là do cả một đội ngũ họ làm ra những cái à, họ làm ra những cái theme họ làm ra những cái app vân vân để tối ưu website nhưng mà cái anh tôm này anh cực kỳ giỏi và tôi thấy là gì là sau khi trải nghiệm cái theme này của anh đó tôi thấy là gì website nó tải cực kỳ nhanh trong khi đó là tôi chưa cài cái plugin là tăng tốc website thì để chị dễ hình dung hơn thì anh chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi thì tôi sẽ demo cho chị xem cái theme mới này như nào ở trong à, những video trước thì à, tôi à, hay nói đến bộ đôi kết hợp đó là Elementor và Archa thì ở trong cái video ngày hôm nay thì tôi chia sẻ cho anh chị một cái chủ đề một cái theme nữa mà nó tích hợp rất là tốt đối với Elementor đó à, như anh chị nhìn thấy trên màn hình đúng không đây là một cái trang web của Elementor là những cái theme nào là nó tốt cho gì ờ, cho cái Elementor đó thì ở trong uh, những video trước tôi hay nói đến Acha đây Acha là nó là một cái team gì nó cực kỳ nhanh nó rất là nhẹ đúng không đấy thì hôm nay chúng ta lại tìm hiểu thêm một cái chủ đề là mà nó kết hợp với Elementor đó chính là cái team uh, Relay Express đó thì tôi sẽ tiến hành uh, hướng dẫn anh chị là cài đặt cái team này là đầu tiên anh chị cũng uh, truy cập vào trang quản trị website của mình tôi sẽ copy sẵn cái team này sao chép đúng không và vâng, ta chuyển sang cái trang của chị website của tôi sau đó chị à, chọn đến phần à, giao diện nhé phần à, giao diện cho tôi rồi sau đó chị bấm vào phần thêm mới giao diện nhé là chúng ta đang cài đặt cái theme nhé chứ không phải plugin rồi chị dán từ khóa ở đây là chị gõ từ là Express đó sau đó chị bấm vào phần cài đặt cho tôi sau khi cài đặt xong thì anh chị bấm vào phần uh, kích hoạt đó à, tiếp theo là anh chị bấm vào phần giao diện này bấm vào tùy biến nhé rồi đây chính là cái ờ, tùy biến của thằng uh, uh, Galileo Press anh chị nhé đó ví dụ một số tính năng cao cấp đây một số tính năng cao cấp là anh chị có thể mua sử dụng nhé đó thì ở trong video sau là, là tôi tôi hướng dẫn anh chị đó là cài đặt cái tính năng cao cấp này nó chính là cái plugin uh, Galileo Press để chúng ta hỗ trợ là uh, tạo một cái website nó chuẩn nhé, nó nó tuyệt vời hơn cho nên chị phải sử dụng những cái tính năng đó hoặc là chị có thể sử dụng những tính năng miễn phí của thằng uh, ờ, Gili Press này được đó cũng chỉ sửa này bố cục này màu sắc này kiểu chữ này cả đặc trưng vân vân đó tuy nhiên là gì à, tôi sẽ sử dụng cái tính năng cao cấp của của nó và tôi sẽ gì mua một cái plugin đó và tôi sẽ hướng dẫn đến chị đó là gì là cái mua ở đâu nó gì nó nó tốt và sử dụng như thế nào và video của tôi đến đây là kết thúc anh chị có câu hỏi gì anh chị cứ comment ở bên dưới video này thì chúng ta cùng trao đổi chúng ta cùng hỗ trợ lẫn nhau và nhớ hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và kết bạn với tôi ở trên Facebook xin chào và hẹn gặp lại